cao nhân tiết lộ bí mật chân thực về cánh cổng thời gian tại tam giác Bermuda. Bermuda thủy triều lên xuống, từ cổ chí kim đã mở ra cánh cửa thời không huyền bí. Trăn trở mãi về sự thần kỳ của số mệnh con người vốn vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến ai nấy đều cảm thấy kinh động sợ hãi, không chỉ hôm nay mà còn trong tương lai, vẫn là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại. Sinh mệnh cao tầng đang trông coi cánh cổng thời không Bermuda. Khu vực Bermuda được đánh dấu bởi bán đảo Florida của nước Mỹ, đảo Puerto Rico ở vùng biển Caribe và quần đảo Bermuda. Ba điểm này hợp lại thành một hình tam giác trên biển. Hơn 100 năm qua, thật sự không biết bao nhiêu là tàu thuyền và máy bay bị mất tích ở vùng này. Con tàu ma không người lái thoát ẩn thoát hiện, sóng vô tuyến biến mất, la bàn xoay liên tục vân vân. Vùng biển này gây ra cho con người hiện tại nhiều điểm ngờ vực và không thể lý giải được. Mỗi năm đều có hơn 1.000 người ở đây bỏ mạng. Xung quanh Bermuda phát sinh đủ loại sự kiện ly kỳ, khiến cho các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã nghiên cứu và đưa ra đủ loại giả thiết và suy luận. Đối với một số người tu hành có khả năng nhìn thấu sự việc này, thì những suy đoán và giả thuyết đó giống như những người mù sờ voi, cắm hoa trong sương mù, đều không cách nào thực sự dò xét được nguyên nhân thực sự đằng sau những sự kiện đó. Trong cảnh giới mà vị cao nhân tu luyện được đã triển hiện ra, khu vực Bermuda sở dĩ có nhiều tàu thuyền và máy bay mất tích là vì trường không gian ở đó có nhiều cánh cửa thời không mở ra ở cùng một thời điểm. Những cánh cửa thời không này hình thành từ ngàn vạn năm trước khi hành tinh pha chạm trái đất. Sự va chạm cực lớn tạo thành sự đứt gãy của các khối lục địa trên địa cầu – giống sự nổ tung không ngừng của vũ khí hạt nhân gây ra những thiệt hại khó có thể hồi phục trên không gian chúng ta. Thực sự gây ra sự phá vỡ cực lớn của các tầng tầng lạp tử không gian khác đối ứng với địa cầu của chúng ta. Mức độ nghiêm trọng của sự nổ tung gây ra đối với các không gian khác khiến cho môi trường bị biến đổi, lớn đến mức nghiêng trời lệch đất trong lúc cấu thành nên các lạp tử ở thời không vật chất của nhân loại và các lạp tử của không gian khác sản sinh ra sự dao động cùng tần số, cộng hưởng làm biến mất sự khác biệt về vật chất ở hai bên thời không. Bằng cách này đã hình thành cánh cửa thời không. Vốn dĩ cánh cửa thời không có thể được đóng lại, nhưng vì một số lý do nào đó mà các sinh mệnh cao tầng đã không đóng nó. Nguyên nhân cụ thể hiện tại vẫn chưa thích hợp để kể rõ tận tình. Cánh cửa thời không ngàn vạn năm nay luôn được sinh mệnh cao tầng trông giữ. ở chính là những vị thần không cho phép sinh mệnh không gian khác tùy ý tiến nhập sự xuất hiện của các hiện tượng kỳ dị là có nguyên nhân lịch sử sâu sắc và phức tạp. Cửa thời không còn có hai loại phương thức khác có thể đánh mở ra. Thứ nhất là tiểu vũ trụ vốn dĩ là thể sinh mệnh có liên hệ với vũ trụ đối ứng ở thời không khác. Sự vận động và biến đổi vật chất của tự thân tiểu vũ trụ có thể hình thành cánh cửa thời không. Thứ hai là trong vũ trụ ở các thời không không gian khác có sinh mệnh cao cấp có năng lượng mở ra cánh cửa thời không gây ra phần lớn các hiện tượng mất tích thần bí ở Bermuda ngoài cánh cửa thời không ra, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác đó là người ngoài hành tinh. Nơi đó vào thời kỳ tiền sử đã có căn cứ của người ngoài hành tinh. Nơi hõm sâu đáy biển tầm tối của Bermuda có căn cứ do người ngoài hành tinh tạo dựng, đó là căn cứ khổng lồ tại biển sâu có phạm vi kéo dài gần 100 km. Họ còn lấy kim tự tháp ở thời tiền sử đã bị chìm xuống đáy biển sau khi cải tạo xử lý mà dùng làm một phần của căn cứ. Những người ngoài hành tinh này đến từ tinh hệ tòa Thiên Nga, tinh phân Omega xa xôi. Nơi này có những sinh mệnh với trí tuệ rất cao, chủng loại này chân cao khoảng 1 mét rưỡi, làn da màu xám trắng, có một đôi mắt màu đen không có phần trắng, tóc màu tro bạc, con đường phát triển khoa học kỹ thuật của họ đi là khoa học sinh vật và hình thái rất đặc biệt – so với con đường phát triển khoa học của nhân loại chúng ta hoàn toàn không giống. Khi tinh hệ nơi họ sinh sống bị giải thể nổ tung, người ngoài hành tinh không có chỗ trú ngụ, họ lựa chọn đến trái đất để lánh nạn. Họ phát hiện được sự đặc biệt của Bermuda so với những nơi khác, là vì hải vực của Bermuda vào vĩ tuyến 30 độ Bắc, chỗ đó có một giải năng lượng quan trọng khi trái đất tự xoay, là được tăng cường thêm bởi trường năng lượng thời không cực lớn của Bermuda, khiến cho nơi đây càng trở nên cực kỳ đặc thù Trường năng lượng có thể giúp cung cấp năng lượng cho người ngoài hành tinh sử dụng, có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề tiêu hao năng lượng ở cứ địa của họ. Người ngoài hành tinh xem Bermuda như lãnh địa của họ nên bất kỳ ai tự tiện xông vào vùng biển hay vùng trời này đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong các vụ án mất tích, có một phần do người ngoài hành tinh đứng sau gây ra. Sau đây tôi chỉ ra vài ví dụ điển hình để vạch ra chân tướng đằng sau sự việc đó tích của phi đội người báo thù sau khi biến mất. Năm 1945, năm chiếc máy bay ném bom người báo thù Grumman TBF Avenger của Hoa Kỳ lúc bay trên vùng trời của Bermuda đã biến mất một cách bí ẩn. Sự việc gây chấn động thế giới nước Mỹ cho hơn 300 máy bay và 4 tàu chiến hải quân làm công tác tìm kiếm. Tìm trên vùng diện tích 950 km vuông tiêu tốn 4.100 giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm được gì. Trong thời gian mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà 5 chiếc máy bay thuộc tổ bay 19 với 27 phi công lại bốc hơi không còn dấu vết trên thế gian. Thế nhưng sau đó, sự kiện này vào những năm thập niên 80-90 đã có phát hiện mới. Năm chiếc phi cơ được phát hiện xuất hiện ở hai vùng đất khác nhau. Năm 1987, tiến sĩ khoa học mã cơ A ở Trung tâm Vũ trụ Liên bang Soviet đã thu lại hình ảnh phát về của vệ tinh thăm dò cho hình vẽ miêu tả chân thực ở miệng núi lửa trên mặt trăng có một chiếc máy bay ném bom của Mỹ loại sử dụng thời Thế chiến thứ hai. Xem số hiệu chính là một trong năm chiếc phi cơ năm đó. Lúc đó Mỹ và Liên Xô cũ muốn cùng nghiên cứu sâu hơn, phi cơ đột nhiên lại biến mất. Qua vài năm sau, năm 1996, tiến sĩ khoa học gia người Mỹ tên là Khắc Đinh Lộ qua máy tính kính viễn vọng thiên văn phát hiện không gian mấy ngàn mét trên không trung ở sao hỏa có bốn chiếc máy bay ném bom của Mỹ thời Thế chiến thứ hai – với tốc độ bay là 40.000 km h đang bay cực nhanh. Bốn chiếc máy bay đó đúng là máy bay ném bom của tổ bay 19. Như vậy sự kiện kéo dài qua nửa thế kỷ đó rốt cuộc là do ai gây ra? Vị cao nhân cho biết ông nhìn thấy sự việc này chính là người ngoài hành tinh chòm sao tòa thiên hà chiếm cứ ở Bermuda gây nên. Hôm đó, phi thuyền tàng hình của những người ngoài hành tinh này bay vào trong đám máy bay thả bom đang đi vào hải vực Bermuda. Họ khống chế tư tưởng của phi hành gia để máy bay lái vào một đĩa bay cực lớn phía dưới. Bên trong đĩa bay bắn ra một chùm năng lượng dịch chuyển. Năm chiếc phi cơ trong chớp mắt đã bị đưa vào kho đĩa bay. Đĩa bay lặn vào đáy biển, phi hành gia trong chiếc máy bay thả bom bị đưa vào căn cứ người ngoài hành tinh. Lúc này phi hành gia nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thật khác lạ và hình dạng kỳ lạ của người ngoài hành tinh. Nhưng họ chỉ có thể hoảng sợ và bất lực vì cơ thể lại đã bị rơi vào trạng thái tê liệt. Chỉ có 5 người bị giữ lại ở đáy biển để làm thực nghiệm nhân thể. Trong số 5 người này, người sống lâu nhất là 13 năm, còn lại bị người ngoài hành tinh dùng năng lượng trong chớp mắt làm biến đổi vật chất, cơ thể bị đánh thành dạng phân tử. Người ngoài hành tinh ở không gian khác đánh ra một chùm năng lượng mở ra đường thông dịch chuyển không gian, đưa một chiếc phi cơ lên cứ địa ở mặt trăng, còn lại 4 phi cơ đưa đến sao hỏa. Trên sao hỏa ở độ sâu 1.500m đến 4.000m dưới lòng đất có một tòa thiên nga khổng lồ của người ngoài hành tinh kiến lập. Lòng đất của sao hỏa có hồ muối kiềm. Người ngoài hành tinh dùng nước của hồ này lọc lại thành nước uống cung cấp cho họ. Còn tình huống năm đó mà tiến sĩ Khắc Đinh Lộ nhìn thấy là thí nghiệm do người ngoài hành tinh làm. Cụ thể, họ dùng năng lượng cải biến kết cấu và vật chất bên trong máy bay, sau đó tiến hành thí nghiệm gia tốc vì họ muốn xem dùng những tài nguyên của nhân loại mà người ngoài hành tinh đã gia cố trải qua thử nghiệm tốc độ cao để tiến nhập vào không gian khác liệu có bị giải thể. Nhưng hiển nhiên thực nghiệm đã không thành công vì vật chất phân tử của không gian nhân loại tiến nhập vào không gian phi quan hơn nếu không có năng lượng cực lớn chống đỡ lại sẽ bị giải thể hủy diệt. Lý do là vì những người ngoài hành tinh này ở trên sao hỏa thăm dò được các yếu tố cấu thành vật chất của hành tinh sao hỏa rất không ổn định, dễ giải thể, chỉ có hoàn cảnh kết cấu của địa cầu là ổn định nhất. Thế nên cứ vội vàng rời khỏi sao hỏa để đến địa cầu. Ngày nay cứ địa của người ngoài hành tinh trên sao hỏa đã bị bỏ hoang, tất cả chỉ còn lại là phế tích. Mặt trăng cũng có cứ địa của người ngoài hành tinh, lúc nhiều nhất có trên trăm sinh mệnh. Ngày nay cũng chỉ còn rải rác hai người ngoài hành tinh ở lại giữ chỗ đó. Sự biến mất của tàu đánh cá Baychimo Tháng 9 năm 1931, tàu đánh cá của Canada hiệu Baychimo mang theo gia thú trị giá trăm vạn trên đường hàng hải mười mấy ngày. Sắp đến Alaska thì gặp phải cơn bão tuyết, thuyền bị mặt băng giữ lại không di động được. Con thuyền này trong vòng một tuần lễ đã bị mất tích tới hai lần. Sau này, 15 năm sau, tàu hiệu Baychimo đột nhiên xuất hiện. Nó giống như một con tàu u ám bồng bềnh trên biển, Mấy mươi năm gần đây không còn ai nhìn thấy con tàu này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn thấy con tàu này trong năm 1944 đã chìm vào đáy biển Bắc Băng Dương. Thân tàu đến nay y như cũ không hề hư hại. Chiếc tàu này bồng bềnh trên biển bao nhiêu năm nay, kỳ thực là do một bầy phong linh âm thầm điều khiển. Bầy phong linh này từng là thuyền viên trong một chiếc tàu tìm kiếm báu vật của Tây Ban Nha. Trong thời đại đại hàng hải, thuyền viên của chiếc thuyền này ở một hải đảo phía nam Thái Bình Dương – làm ra những việc ác như đánh cướp giết người, chọc giận tới phù thủy của thổ dân trên đảo. Phù thủy dùng pháp thuật hắc ám thực thi lời nguyện rủa độc ác nhất. Tất cả thuyền viên trên chiếc thuyền đó đều bị lời nguyền rủa đó mà tử vong. Sau đó bị một trận ôn dịch bất ngờ đến cướp đi sinh mạng của tất cả người trong nhóm đó. Chưa hết, những người này sau khi chết không cách nào chuyển sinh, trở thành cô hồn dạ quỷ. Những vong linh này mất phương hướng ở một tầng không gian khác, Chúng nghĩ cách tìm kiếm một chiếc tàu có thể đưa chúng trở về chuyến tàu cổ đó. Trùng hợp là chiếc tàu hiệu Bachimo có chiếc la bàn là một vật chúng từng dùng qua. Vì thế, những vong linh xâm chiếm chiếc thuyền Bachimo. Chiếc thuyền bị vong linh khống chế ở Bermuda tại thời không đó đã du hành mấy năm, bởi vì những gì vong linh nhìn thấy được là cảnh tượng đối ứng ở một không gian khác, nên chúng dù là du hành thế nào cũng không tìm được đường quay trở lại Tây Ban Nha. Người đi biển nhìn thấy tàu hiệu Bachimo chẳng qua là hình tượng nó ở không gian khác khúc xạ qua. Con thuyền U Minh quỷ mị, dù đạn bốn phía đã quấy nhiều đến xã hội người thường, là nhiễu loạn và phá hoại trật tự và sự bình ổn của biển. Hải thần cai quản vùng biển phương Tây dùng pháp lực cường đại, đem U Linh đầy đến một hải đảo ở Bắc Băng Dương, con tàu hiệu Bachimo thì vĩnh viễn chìm vào đáy biển Bắc Băng Dương sâu thẳm. Những cái chết được phục sinh Ở Bermuda hàng năm đều có mấy ngàn người chết nhưng có số ít người sống sót. Sau đây tôi xin kể một câu chuyện chết mà phục sinh. Sự việc phát sinh vào ngày 26 tháng 2 năm 1989, một chiếc thuyền đánh cá Panama ở Bermuda phía nam 75 hải lý đang đánh bắt cá thì phát hiện một chiếc túi màu trắng trôi trên mặt biển bèn vớt lên xem. Hóa ra bên trong là một người còn sống, người này tên là Neville. Trong đồ vật tùy thân của anh ta có giấy tờ chứng minh anh ta chết năm 1926 do ung thư. Tự bản thân anh ta cũng không nhớ quá trình sống lại như thế nào. Người này năm 1918 di cư đến Bermuda, năm 1923 bị bệnh ung thư. Ngày 24 tháng 3 năm 1926 qua đời, vợ của anh ta làm theo nguyện vọng của chồng đã mai táng ở trên biển. Sự tình đã trải qua 63 năm, vậy mà chết rồi phục sinh. Sự việc này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên nhân thực sự ở ngoài dự đoán của mọi người – Bị cao nhân cho biết ông thấy thân xác người này chết đi ở trên biển bị một thể của thằng lằn tinh tu luyện mấy trăm năm chiếm cứ cơ thể. Vừa gặp lúc cánh cửa thời không ở hải vực này mở ra, nhục thân đó ở trong đường hầm thời không quanh quẩn 7 ngày, rồi lại về lại không gian nhân loại. Do sự sai khác về tốc độ nhanh chóng của thời gian không gian khác nhau, trên thế gian đã 63 năm trôi qua, khi sinh mệnh này tỉnh lại đã không còn ký ức ngày xưa giống như mất trí vậy thân thể còn đó bên trong là một linh hồn khác. tam giác rồng ở biển quỷ Trên thế giới còn rất nhiều nơi thần bí như Bermuda vậy, trong đó có tam giác rồng ở biển quỷ, từ Đại Tây Dương của khu vực Bermuda đi xuôi theo vĩ độ ngang qua Thái Bình Dương và đại lục châu Mỹ. Ở phía Tây Thái Bình Dương có một khu vực tam giác chết gọi là tam giác rồng. Nó nằm ở giữa Nhật Bản và hải đảo Mariana là một ngọn núi lửa hoạt động cùng ở cùng vĩ tuyến 30 độ Bắc Đáy biển cũng có rãnh biển rất sâu, ở nơi đây cũng có sự tồn tại của cánh cửa thời không. Cũng phát sinh vụ án mất tích ly kỳ mà đối với giới khoa học cho đến nay vẫn là một chỗ mê. Vào ngày 18 tháng 9 năm 1952, có một chiếc thuyền khảo sát của khoa học gia người Nhật mang hiệu Hải Dương Ngũ Hoàng. Ở hải vực Tam Giác Rồng mất tích một cách không còn dấu vết. Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, không phát hiện được mảnh vỡ nào của chiếc thuyền, không phát hiện được một thi thể nào của thuyền viên – cũng không có dấu vết dầu loang nào cả. Cả vùng hải vực không phát hiện bất kỳ manh mối nào có liên quan. Vậy rốt cuộc chiếc thuyền đã đi về đâu? Vị cao nhân cho biết ông nhìn thấy lúc chiếc thuyền đang du hành trên tam giác rồng thì phía dưới đáy biển vỏ địa cầu đang phát sinh biến đổi kỳ dị, làm thay đổi trường năng lượng vật chất ở thời không của nhân loại, có sự cộng hưởng của tần số liên thông với trường năng lượng ở không gian khác. Hải dương ngũ hoàng trong giây mắt bị cuốn vào cánh cửa thời không, Thuyền chỉ hãm ở trong đường hầm thời không, lúc đó mật độ vật chất ở thời không khác đang biến đổi càng ngày càng lớn, chiếc thuyền chỉ có thể chậm chậm bị đè ép thành mảnh vụn. Thuyền viên trên chiếc tàu này lúc mới đầu đau đầu kịch liệt, mỗi một tấc cơ xương đều trở nên đau buốt ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng mất đi ý thức và bị giải thể không còn chút gì. Ở không gian khác đối ứng với khu hải vực này thì có mảnh vụn của chiếc thuyền và vết dầu loang nổi trên biển. Tại hai vật tam giác rồng ở biển quỷ cũng ẩn dấu người ngoài hành tinh của một tinh hệ khác. Họ đến từ chòm sao bò cạp, thiên yết hay là Scorpius. Mục đích chúng đến địa cầu cũng khác với những người ngoài hành tinh khác. Chúng người ngoài hành tinh này vốn khát máu hiếu chiến. Chúng muốn xâm lấn địa cầu, biến địa cầu thành thuộc địa. Vụ án máy bay riêng của Tổng thống Philippines biến mất nổi tiếng là do chúng làm. Ngày 19 tháng 3 năm 1957 ở trên không trung của Tam Giác Rồng, phi cơ bị một thiết bị bay tàng hình của người ngoài hành tinh phát ra một chùm năng lượng màu xanh lam đánh trúng, khiến cả phi cơ bị lập tử rất mạnh bao lấy. Từ bề mặt cho đến tận nguyên tử đồng thời bị chùm năng lượng giải thể thành trạng thái ban đầu của vật chất. Cả tiến trình này diễn ra chỉ trong vòng 10 giây đồng hồ, phi cơ trong chớp mắt đã không còn chút gì, cũng không lưu lại dấu vết nào. Người ngoài hành tinh tòa bò cạp còn đưa khoa học kỹ thuật thâm nhập vào rất nhiều quốc gia ở trái đất một cách có hệ thống, trong đó, Nhật Bản là quốc gia nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Người ngoài hành tinh của chòm sao bọ cạp tàng hình thường xuyên ra vào xã hội Nhật Bản. Chúng ảnh hưởng đến tư duy của người Nhật Bản. Kỹ thuật máy tính phát triển cực độ của Nhật Bản và nghiên cứu các loại sản phẩm điện tử tiên tiến bắt đầu mở ra. Cùng với lĩnh vực công nghệ gen trở thành mũi nhọn, tất cả đều dưới sự khống chế của người ngoài hành tinh. Phim hoạt hình nổi tiếng Transformers là bọn chúng thao túng tư duy của người địa cầu, biểu hiện ra một loại trạng thái sinh tồn và trải nghiệm của sinh mệnh người ngoài hành tinh đã từng xảy ra ở hệ ngân hà. Ngày nay, khoa học kỹ thuật của Nhật Bản dựa trên con đường đó mà phát triển tiếp. Thêm 200 năm nữa, có thể nghiên cứu ra người máy có trí tuệ như Transformer để sử dụng cho chiến tranh. Và ví dụ ở trên chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của những sự kiện ly kỳ xảy ra tại hải vực Bermuda trăm ngàn năm nay. Ở Bermuda, ngoài lực lượng siêu tự nhiên đã khống chế tất cả, còn có bàn tay con người, mượn danh sự thần bí của hải vật này mà dàn dựng nên những vụ tai nạn, sự mất tích và tử vong của thủy thủ. Thị phi lẫn lộn khó phân biệt được thật giả, kỹ thuật những sự việc về người và vật phát sinh trên thế gian đều có nguyên nhân. Nhìn thì tưởng ngẫu nhiên nhưng thực ra không phải vậy. Trải qua mấy chục năm qua, người ngoài hành tinh ở Bermuda và hải vật Tam Giác Rồng Hàng ngày quan sát xã hội của nhân loại tìm kiếm con đường tự thân thoát ra ngoài trong tương lai. Giai đoạn hiện nay họ chờ đợi ở Buddha chờ đợi sự thụ lý và an bài của sinh mệnh cấp cao.